Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số trận bóng đá diễn ra giữa câu lạc bộ Al Ahly và Real Madrid diễn ra lúc 2 giờ ngày 9 tháng 2. FIFA Club World Cup đang diễn ra tại Morocco và cũng như những năm trước, giải đấu này chỉ thực sự được quan tâm rộng rãi khi nhà đương kim vô địch Champions League xuất trận. Đó chính là trận đấu hôm nay khi mà Al Ahly đối đầu với Real Madrid. Qua đó đánh dấu màn ra quân của đại diện châu Âu ở đấu trường này. Xét về tương quan, rõ ràng là Anali kém hơn Real Madrid rất nhiều. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn không rõ rằng đội bóng này đến từ đâu, thi đấu như thế nào. Anali là thế lực không thể quật ngã của bóng đá Ai Cập suốt thế kỷ qua với 42 lần vô địch quốc gia, gấp đúng 3 lần đội nhiều thứ nhì là Zamalek. Bên cạnh đó là 41 lần đoạt cúp quốc gia và 10 lần vô địch châu Phi. Đó là những con số cho thấy được tầm vóc khổng lồ ở lục địa đen của Anali cũng giống như là vị thế số 1 mà Real Madrid đang nắm giữ ở châu Âu. Nên nhớ rằng tổng số danh hiệu quốc tế của Al Ahly nhiều thứ nhì trong lịch sử bóng đá thế giới chỉ đứng sau chính Real Madrid. Sau chuỗi trận thăng hoa thì Madrid đã bất ngờ có dấu hiệu chứng lại thời gian gần đây. Trong năm vòng đấu gần nhất ở La Liga, Los Blancos chỉ có 2 chiến thắng và cũng phải nhận tới hai thất bại. Đó là những thất bại với tỷ số 1-2 trên sân nhà của Villarreal và gần nhất đó là trận thua 0-1 trên sân nhà của Mallorca. Ngoài ra thì đội bóng thành Madrid còn để Real Sociedad cầm hòa với tỷ số không đều ngay ở sân nhà. Việc chỉ giành được 7 trong số 15 điểm tối đa trong 15 vòng gần nhất ở La Liga khiến Real Madrid đang bị tụt lại so với Barca trong cuộc đua vô địch. Theo đó, khi mà kền kền trắng mất điểm thì đội bóng xứ Catalan đã toàn thắng ở 5 vòng gần nhất. Bây giờ, đội chủ sân BMW đã kém đại kình địch 8 điểm ở bảng xếp hạng. Cho dù hai đội vẫn còn 18 trận đấu ở phía trước, nhưng nếu Real cứ chơi thiếu ổn định như thế này thì rất khó để họ bắt kịp và vượt qua đội chủ sân Camp Nou. Đó là chưa kể Real Madrid còn để thua Barca 1-3 trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Bỏ lại những thành tích không tốt ở giải quốc nội, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ hành quân đến Maroc để tham dự FIFA Club World Cup 2022. Phía trước họ sẽ là trận bán kết với Anali, đội bóng của Ai Cập. Đại diện của châu Âu sẽ không có đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Anali. Ở bên kia chiến tuyến, Anali đã đánh bại Seattle Sounder với tỷ số 1-0 để có mặt ở vòng bán kết và đối đầu với Real Madrid. Tiền vệ Afsa là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở phút thứ 88. Qua đó, đưa đại diện của Ai Cập vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Trong lịch sử FIFA Club World Cup, Anali cũng đã gây ra được khá nhiều tiếng vang. Dẫu vậy thì vị trí cao nhất mà câu lạc bộ này đạt được chỉ là hạng 3 chung cuộc. Nếu như vị trí cao nhất của Anali tại FIFA Club World Cup là hạng 3 chung cuộc thì trong 10 năm qua Real Madrid đã có 4 lần giành được danh hiệu này vào các năm 2014, 2016, 2017 và 2018. Từ giữa tháng 2 đến tháng 3, lịch thi đấu của Real Madrid rất dày. Họ phải đấu với Liverpool, Atlético và Barca trong 3 trận liên tiếp ở 3 mặt trận khác nhau. Và Los Blancos rất cần một cú hích tinh thần cho những trận đấu khó khăn ở phía trước. Vậy nên, chiếc cúp tại Maroc thực sự có ý nghĩa với các học trò của Ancelotti. Trước khi nghĩ đến trận chung kết và chiếc vô địch, họ cần phải vượt qua được Anali ở bán kết này. Về phong độ của hai đội, không thể coi nhẹ Anali ở màn đối đầu này. Nhìn vào tấm gương Anhila cột ngã Flamengo 3 hai để trở thành câu lạc bộ châu Á thứ ba trong lịch sử đi vào tới chung kết FIFA Club World Cup thì đại diện châu Phi có thể lạc quan. Nhất là khi đối thủ của họ đang gặp nhiều khó khăn trước khi bước vào trận đấu đêm nay. Đầu tiên đó là phong độ. Real Madrid đang phải trải qua quãng ngày trầm nhất từ đầu mùa giải. Họ mất điểm liên tục ở mặt trận trong nước. Trong năm vòng đấu gần nhất ở La Liga, kênh kênh trắng chỉ có hai chiến thắng và phải nhận đến hai thất bại. Ngoài ra, đội bóng này còn để Sociedad cầm hòa 0-0 ngay ở sân nhà. Real cũng đã bị Barca bỏ cách tới 8 điểm ở mặt trận La Liga. Với đà lao dốc này thì Real hoàn toàn có thể mất tiếp La Liga sau khi họ mất siêu cúp Tây Ban Nha vào tay của đối thủ. Còn phong độ gần đây của Anali cũng là rất tốt. Theo đó, 5 trận gần nhất họ toàn thắng. Đội bóng của hai Cập đang rất tự tin đối đầu với gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Phải thừa nhận rằng là Anali đang có phong độ tốt nhưng rõ ràng giữa hai đội bóng đang có sự chênh lệch rõ rệt về mặt lực lượng. Ngoài ra thì đội bóng của châu Âu còn vượt trội về mặt đẳng cấp. Nhận định rằng Anali và Real Madrid sẽ nghiêng hẳn về phía của Los Blancos và sẽ không bất ngờ nếu thầy trò của huấn luyện viên Ancelotti có mặt ở trận chung kết FIFA World Cup Club 2022. Những thông tin về lực lượng của hai đội. Ở trận này, Anali không gặp vấn đề nào về lực lượng khi các cầu thủ đã đạt được trạng thái thi đấu hưng phấn rất cao với chuỗi 23 trận đấu bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ngay cả khi có được lực lượng mạnh nhất, đội bóng Ai Cập vẫn ở khoảng cách khá xa về trình độ và năng lực so với nhà vô địch châu Âu. Cơn bão chiến thương vẫn chưa dừng lại ở Real Madrid khi đội bóng áo trắng vừa phải nhận những tin xấu từ những cầu thủ như là Courtois, Benzema, Mendy và Militao, những cầu thủ quan trọng nhất ở mọi tuyến của giải thiên hà. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất với huấn luyện viên Ancelotti đó chính là phong độ và sự thiếu tự tin của các cầu thủ trước khi bước vào trận này. Về đội hình dự kiến của hai đội Anali, các cầu thủ dự kiến Ensenawi, Hani, Medwali, Abden Monem, Manlui, Fatih, Dieng, Ensulia, Tau, Seri, và Abdel Kader. Real Madrid, các cầu thủ dự kiến Lunin, Cavazan, Nacho, Rodriguez, Alaba, Gross, Chouameni, Modric, Van der Dijk, Rodrigo và Vinicius. Nhận định về trận đấu sẽ có ít bàn thắng dưới 3 bàn. Những trận đấu gần đây của Real Madrid thường không có nhiều bàn thắng. Theo đó thì năm trận gần nhất trên mọi mặt trận chỉ có một lần xuất hiện nhiều hơn hai bàn. Ở phía còn lại, có 2 trên 3 trận đấu vừa qua của Anali cũng diễn ra với một kịch bản khăn hiếm bàn thắng tương tự. Bị đánh giá thấp hơn, Anali sẽ cố gắng chơi phòng thủ số đông. Họ sẽ ưu tiên bảo toàn mảnh lưới hơn là tìm kiếm bàn thắng. Real Madrid có thể sẽ gặp khó trong hiệp 1. Những thống kê cho thấy được áp lực mà kền kền trắng mang lại ở nửa đầu trận đấu không còn được rõ ràng như là ở giai đoạn trước đó. Chưa kể là Anali cũng đang thi đấu rất chắc chắn ở hiệp thi đấu đầu tiên. Do đó mà một kịch bản răng co và không có bàn thắng xuất hiện trong 45 phút đầu trận là điều có thể lường trước được. Theo dự đoán thì Real chỉ có thể tạo ra được bước ngoặt để giành chiến thắng trong hiệp 2. Nhận định về kèo châu Á Theo đó thì rõ ràng giữa hai đội bóng đang có sự chênh lệch rõ ràng về lực lượng. Dù kền kền trắng không tung ra được đội hình mạnh nhất, cũng khó có cơ may chiến thắng nào dành cho Anali. Trong lịch sử FIFA Club World Cup, Anali đã gây được khá nhiều tiếng vang dù chỉ mới tham gia được hai kỳ gần đây. Dẫu vậy, vị trí cao nhất mà câu lạc bộ này đạt được chỉ là hạng 3 chung cuộc, bởi vì ngôi vô địch cho lẫn Á quân luôn thuộc về các đội châu Âu hoặc là Nam Mỹ. Cho dù đang sở hữu phong độ không tệ với mạch 5 trận thắng, Anali cũng khó trở thành đối thủ có thể cản bước được Real Madrid chưa kể là Real Madrid đang có phong độ không tệ với 4 chiến thắng sau 6 lần ra sân gần nhất trên mọi đối trường. Do đó mà không thể phủ nhận được sức mạnh của kèn kèn trắng ở thời điểm hiện tại. Kể cả là với những trận đấu trên mặt cỏ lạ. Chưa từng chạm mặt trước đây, nhưng giới chuyên gia tin rằng Real Madrid có đủ bản lĩnh để giúp các bet thủ vận tải thành công. Nên chọn Real Madrid. Nhận định về kèo tài xỉu Real Madrid đang thi đấu rất cẩn trọng thời gian gần đây